chào bà con Kính chúc bà con ngày mới tốt lành Sau đây là cập nhật giá cà phê hôm nay ngày 14 tháng 2 giá dao động trong mức là 43.600 đồng đến 44.300 đồng Cụ thể tại các địa phương như sau Đắk Lắk 44.300 đồng Đắk Nông 44.200 đồng Gia Lai 42.200 đồng Con Tâm 42.200 đồng và Lâm Đồng là 43.600 đồng cập nhật uh, giá cà phê hôm nay đây là hết cảm ơn bà con đã theo dõi kính chúc bà con về sức khỏe tạm biệt bà con hẹn gặp lại bà con trong à, cái bản tin sau nha